Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Những ngày này, Qatar đang là đất nước được cả hành tinh dõi theo hiện nay vì là nơi đăng cai tổ chức World Cup 2022. Trước đó, cái tên Qatar không phải quá quen thuộc với hầu hết mọi người. Hình dung của chúng ta về Qatar thường bao gồm nằm ở Trung Đông, nhỏ bé và giàu có. Nhưng bạn có biết rằng Qatar không chỉ đơn giản là giàu có, mà giàu có đến mức xếp hạng hàng đầu thế giới hay không?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 nằm ở phía đông bắc vùng duyên hải của bán đảo Ả Rập. Qatar được bao bọc giữa Vịnh Bạt Tư và Bahrain, Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE. Đất nước nhỏ bé này có số dân khá khiêm tốn, chỉ gần 3 triệu người. Thế nhưng không phải ai cũng biết, đây chính là đất nước có GDP cao bậc nhất trên thế giới. Vào năm 2022, GDP đầu người tại đây là 62.088 đô la Mỹ, hơn 1,5 tỷ đồng trong nhiều năm qua, quốc gia này luôn nằm trong top 5 đất nước giàu nhất thế giới theo các bảng xếp hạng khác nhau. Qatar giàu có hơn cả UAE, đất nước thường được coi như biểu tượng của sự giàu mạnh. Thế nhưng chỉ vài chục năm trước thôi, Qatar là một vùng đất khô cằn. Quốc gia này mới giành được độc lập từ Vương quốc Anh vào năm 1971. Vào thời điểm đó, đây là một trong những đất nước có nền kinh tế nghèo nhất ở Trung Đông, chủ yếu dựa vào ngành công nghiệp đánh bắt cá. GDP bình quân đầu người của Qatar đã tăng từ 2.755 đô la Mỹ, khoảng 68 triệu đồng, vào năm 1970 lên con số khổng lồ là 62.088 đô la Mỹ, khoảng hơn 1,5 tỷ đồng vào năm 2022. Tổng tài sản quốc nội của đất nước chỉ vòn vẹn gần 3 triệu dân là 179,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Trong 3 thập kỷ qua, Qatar đã chuyển mình thành một trong những nền kinh tế giàu nhất thế giới một cách khá nhanh chóng. Hầu hết mọi người đều tin rằng nguyên nhân thành công kinh tế của họ là do phát hiện ra dầu mỏ và khí đốt tự nhiên. Mặc dù dầu mỏ và khí đốt đã thực sự đóng một vai trò quan trọng trong việc biến Qatar thành một nền kinh tế hùng mạnh, nhưng có tài nguyên thiên nhiên không mặc định có nghĩa là bạn sẽ trở nên giàu có. Ví dụ, hãy nhìn vào Venezuela hoặc Bắc Triều Tiên. Vậy làm thế nào mà quốc gia nhỏ bé hơn cả bang California này có thể chuyển mình thành một cường quốc kinh tế toàn cầu? Câu trả lời không quá phức tạp. Qatar không chỉ được thiên nhiên ưu đãi với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, mà còn quan trọng hơn cả họ biết cách sử dụng chúng một cách hiệu quả. Các mỏ dầu đầu tiên được phát hiện ở Qatar vào những năm 1940, nhưng nó không biến Qatar thành một quốc gia giàu có. Vào những năm 1970, tài sản lớn nhất ở đất nước này mới được tìm thấy, đó là mỏ khí đốt lớn nhất thế giới nằm ở phía Bắc. Tuy nhiên vào thời điểm đó, nhu cầu sử dụng khí thiên nhiên không nhiều, do nó chỉ có thể được vận chuyển bằng đường ống dẫn. Qatar cũng cách xa những nơi có nhu cầu về khí đốt tự nhiên. Đây là một vấn đề lớn. Vì vậy, họ đã sớm quên đi số lượng dầu mỏ và khí đốt khổng lồ của mình. Vào năm 1996, tiểu vương Hamad bin Khalifa Anthony bắt đầu cho khai thác các mỏ khí đốt lớn. Vị tiểu vương đầu tư vào công nghệ hiếm như hóa lỏng để có thể mang khí đốt tự nhiên ở dạng lỏng, giúp nó có thể vận chuyển bằng tàu lớn giống như dầu. Qatar, dù khi đó còn là nước nghèo, đã mạo hiểm đầu tư rất nhiều tiền vào việc phát triển các công nghệ này để tăng nhu cầu về khí đốt của họ từ các nền kinh tế ở xa. Nỗ lực này tất nhiên đã được đền đáp. Đến nay, Qatar có chi phí khai thác và hóa lỏng dầu rẻ nhất trên thế giới – cho phép họ kiếm được lợi nhuận ngay cả với giá thấp. Hầu hết khí đốt tự nhiên của vương quốc được xuất khẩu sang các nền kinh tế châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Nhưng việc có trữ lượng dầu khí lớn không đảm bảo một nền kinh tế giàu có. Qua ta biết rằng doanh thu từ dầu mỏ rất dễ biến động. Vì vậy, họ bắt đầu tiết kiệm số tiền thu được từ khoáng sản, rồi đem đi đầu tư khắp thế giới – các cơ quan đầu tư của Qatar là một quỹ do chính phủ thành lập vào năm 2005. Cơ quan đầu tư của Qatar là một quỹ do chính phủ thành lập vào năm 2005 với tư cách là một quỹ tài sản có chủ quyền. Quỹ này đầu tư số tiền nhận được từ doanh thu từ dầu mỏ để giúp nền kinh tế trở nên bền vững hơn và giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ trong dài hạn. Tính đến năm 2022, quỹ đầu tư Qatar có trị giá khổng lồ là 360 tỷ đô la. Nó đã trải tiền đầu tư trên toàn cầu vào nhiều loại tài sản như bất động sản, công ty đại chúng và tiền tệ. Qatar là nền kinh tế Trung Đông đầu tiên đăng cai FIFA World Cup 2022. Điều này cho thấy sức mạnh và sự giàu có của Qatar. Số tiền mà Qatar đầu tư cho sự kiện này lên đến 220 tỷ đô la Mỹ, trong khi dân số của đất nước chỉ là gần 3 triệu dân. Trong số gần 3 triệu dân, chỉ có hơn 700.000 người Qatar là phụ nữ. Sự chênh lệch lớn này chủ yếu vì có nhiều đàn ông nước ngoài đến Qatar làm việc và định cư. Một trong những điểm nổi bật chính của đất nước này lại là sân bay của nó, sân bay quốc tế Hamad. Qatar là một trong những cửa ngõ trung chuyển lớn nhất thế giới hiện nay đây còn là sân bay lớn thứ 9 hành tinh và có hơn 100 cửa hàng mua sắm và nhà hàng. Trên thực tế, sân bay được cho là một trong những cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống lớn nhất thế giới. Sân bay quốc tế Hamad đang bắt tay với Qatar Airways để lập kỷ lục mới là mang đến ít nhất 1.300 chuyến bay đến đất nước này trong một ngày. Quyết định cho phép du khách đặt vé bay đi Qatar tham dự World Cup được dự đoán sẽ đón hơn 1,5 triệu khách chỉ trong vài tuần. năm 2022 tại Giải thưởng Hàng không Thế giới Skycheck. Sân bay quốc tế Hamad đã chính thức đạt được danh hiệu là sân bay tốt nhất thế giới. Với những dịch vụ đẳng cấp, không gian nhà hàng sang trọng, mang đến cho khách hàng những chuyến bay tốt nhất. Không chỉ thế, khách hàng khi mua vé bay đi Qatar, dừng chân tại sân bay cũng được chiêm ngưỡng kiến trúc ấn tượng của cảng hàng không xa xỉ nhất thế giới. Thế giới bên ngoài thường biết đến vẻ hào nhoáng xa xỉ của Dubai, thành phố của UAE. Nhưng không phải ai cũng biết rằng, Doha, thủ đô Qatar cũng tráng lệ và giàu có tốt bằng không kém. Một trong những hoạt động đặc biệt nhưng phổ biến nhất ở Doha là cưỡi lạc đà, nhưng nó không còn giống như xưa nữa. Năm 2004, quốc gia này bắt đầu sử dụng robot cưỡi lạc đà cho các cuộc đua. Cuộc đua lạc đà là một trong những môn thể thao yêu thích nhất ở Trung Đông chứ không phải là bóng đá. Người dân Qatar được hưởng chế độ phúc lợi vô cùng tuyệt vời. Công dân không phải trả tiền giáo dục, chăm sóc y tế trong suốt cuộc đời mình. Khác với chúng ta đã quá quen thuộc, cuối tuần ở Qatar không phải là thứ Bảy và Chủ nhật. Tại đây, cuối tuần sẽ là ngày thứ Sáu và thứ Bảy. Trước đây, ngày cuối tuần được nghỉ là thứ Năm và thứ Sáu. Một số nước cùng khu vực cũng có truyền thống khác lạ này. Còn một điều vô cùng đặc biệt khác ở Qatar mà bạn có thể ít biết đến đó là khác với sự bất ổn và tình hình trật tự như nhiều người từng nghĩ về đất nước này. Qatar luôn nằm trong top những đất nước an toàn nhất thế giới. Vào năm 2022, trong báo cáo về chỉ số tội phạm quốc gia, trong số 142 quốc gia được khảo sát, Quả táo luôn nằm trong nhóm dẫn đầu về chỉ số an toàn. Bạn hoàn toàn có thể ghé thăm quốc gia này và không phải lo lắng về tình trạng trộm cắp hay cướp giật. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đi tìm hiểu về đất nước Qatar